cây để già rồi mà coi là phải hai ba tháng chào các bạn mời các bạn ngày hôm nay đến với uh, một uh, vùng đất khoai nổi tiếng có thương hiệu của tỉnh Bắc Ninh đó là à, thôn Cung Kiệm, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh trên ruộng của nhà Bùi Thị Phượng. Và ở đây với diện tích là um, khoảng gần 2 sao, sấp xỉ 2 sao đúng không? Sấp xỉ 2 sao tương đương với là khoảng 700 mét vuông đây um, chủ ờ, gặp chủ ruộng nhá chủ ruộng để xem tình hình khoai đây như thế nào các bạn này đây có những củ gộc to như này đấy đấy vâng ờ, chào um, bà um, Nguyễn Thị Phượng ạ um, vâng vâng um, cái khoai này là giống khoai gì ạ giống khoai bà cứ bới đi vừa bới vừa nói giống khoai Đức khoai Đức ạ à. Đức lùn khoai Đức vâng, lùn vâng và khoai hiện nay được ừ, bao nhiêu ngày tuổi rồi ạ Hôm nay là được tròn 3 tháng rồi. Tròn 3 tháng. Vâng. Đây, mời các bạn nhé. Các bạn đến với diện tích khoai dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang. Và sau đây chúng ta xem chủ ruộng trực tiếp với bới ở bới trên ruộng nhà mình. Đấy. Bới tiếp đi ạ. Vâng bà có thể cho biết là cái quy trình mình bón như nào ạ? Quy trình trước khi là bán là trước khi là dòng ấy vâng. thì là 20 cân đầu trâu vâng. mới lại một bao lân lâm thao mới vâng. lại 10 à, cân silic 10 cân silic 10 cân silic kìa vâng à. Này. Mấy, um... lấy lấy túi ra để cho các bà con biết đây khoai này các bạn này đây ạ vâng, silic đây ạ silic loại này à. vâng là silic tân phát các bạn nhé đấy củ to thế 10 um, cân silic loại này một bao lân lâm thao và đầu trâu thì bạn cho bà cho bao nhiêu ạ cho 20 cân cho 20 cân đầu 20 trâu cân đồ châu vâng Thế xong rồi ờ, đạm có cho không ạ đạm thì cho 7 cân đạm cho 7 cân vâng là lần đầu vâng thế và đợt 2 thì bón thì là cho um, 7 cân xúc 7... núc núc xúc sới đấy lúc xúc sới là cho vâng. 7, 10 cân kali 10 cân kali 5 cân đạm 5 cân đạm và 10 cân đầu trâu nữa à 10 cân đầu trâu vâng bón như thế cũng tương đối là nhiều phải không ạ? Nhiều. Vâng. Và hiện nay thì khoai đã đến ngày thu hoạch rồi thì à, nhìn cảm quan ở trên ruộng này thì trước hết là bà cho xin một cái nhận xét là khoai dùng phân Silic Tân Phát Bắc Giang có bị chết héo không ạ? Ra kể quay là cái chỗ kia thì nhà mình thì không chết đâu. Vâng. Ở đây có bị chết héo không ạ? Không. Vâng. Đây. À, đây ừ, bà con có thể thấy rằng nó rất đều đây này. Đây, cây tại thời điểm này vẫn xanh tốt này. Đấy. Còn những cái cây chỗ nó vàng vàng đây thì nó cũng không phải là chết đây chưa chết nếu mà chết thì nó loãng ruộng nó bà con nhé già khoai nó thế thôi vâng nó già khoai nó thì già khoai. vâng đây không chết nhé mà đây không có ờ, lá của nó cứ to phản tạt luôn ấy vâng dùng sơ lích thích lắm vâng đấy thế và uh, bà nhận xét về cái khoai này dùng phân xinic này nó như nào ạ em thấy nó cứ vàng mà nó nó nó nó óng mượt luôn mà nó lại không cả cả cả rẻ lở nữa không vâng, vâng đúng vâng. rồi đây này mọc mọc khoai nó to đều dùng xếp lít thì nó khoai nó to đều lắm vâng cái củ như thế này bà đoán là nó mấy lạng ạ à? chỗ này là cái nạc củ này là phải độ 5 lạng 5 lạng <laughs> mà đi cái khóm này toàn củ gốc này toàn ờ, một củ gốc này một củ gọc hai củ gọc này một củ đấy là ba này ba củ gọc luôn và vâng, mình tiếp tục bới đi ạ đấy bây giờ để riêng những cái khóm này riêng ra xem là nó là bao nhiêu khóm bao nhiêu củ nhá đây đấy đấy ở bên dưới vẫn còn đấy chị nhặt nhặt lên cho đẹp đẹp đi để riêng ra nhặt nhặt cho đẹp đẹp đi đấy ở đây đất nó hơi ẩm hình như chỗ này góc này còn không đây đây bà con này đây một khóm đây nhá chỗ này là đấy ủi rồi dài thế nhỉ đấy cái khóm đấy <laughs> bà vừa nhặt vừa đếm xem nó là bao nhiêu đấy ủi rồi ôi trời ơi <laughs> rồi ôi ba hai củ gộc các bạn này một ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một mười hai củ 12 củ, 13 củ, 13, 13 củ. củ. Vâng. 13 củ thì trong đó chỉ có hai củ là có ba củ là là có thể làm bé. bé là để làm giống thôi. Còn lại là đây những cái củ như này toàn củ gọc đấy nhá. Vâng. Đây mình có thể đến với một không khác ạ. Vâng. Cái À, cái đấy thì là vâng, không sao. Bởi vì nó có sẽ có khóm nọ khóm kia cứ mình cứ nhặt lên đi ạ. từ lần mà em dòng cái lân silic này ấy, khoai của em lúc nào cũng bóng mượt luôn ấy mà nó cứ vang mà nó lại chắc cái củ khoai chắc củ khoai đấy chắc củ khoai ừ. đây mới dỡ một đoạn thôi mà củ cứ to lông lốc kia các bạn này đấy củ đấy thích không mê chưa mê chưa các bạn đây một khóm ba củ to như thế này các bạn này đây cái khóm này nó còn bốn năm củ to này đấy thưa chị là từ ngày mà em trồng ờ, cái xương lích này ấy hoai của nó rất mượt mà nó to mà nó chắc nó không có ghẻ lở như là rồng các lân khác mà khoai rất chi là đẹp vâng bà có thể bới tiếp bằng rong cắt một củ ra để cho bà con xem không không cắt củ đấy chưa hẳn củ to hẳn củ to à? vâng đấy đây cho củ này này đấy để xem đấy, nhận xét đây vâng. quai của nó vàng như thế này đấy vàng quai như mỡ đẹp. gà các bạn này đấy vàng như mỡ gà luôn đấy mà nó nó vàng và nó nó nhìn nó cái màu nó đẹp lắm nhỉ màu nó đẹp vâng, như thế cái, này khi mà, mà ăn cái... khoai rất chi là bở ngon vâng bở và ngọt đúng không à. Vâng. Khi mà nó có cái nõi như thế này các bạn này thì mới là khoai già. Đấy là khoai già vâng. rồi đấy. Còn nếu chưa có cái nõi chưa có cái vân vân như này thì có nghĩa là khoai non Đúng rồi. Cho nên các bạn đi mua khoai Cho nên khoai nó phải khoai 3 tháng này phải già ăn rất chi là bở mà ngon. Vâng, ăn rất bở đậm ngậy ngon. Vâng, vâng chị tiếp tục với đi ạ. Vâng, cứ để đấy. Đấy, khoai tuyệt vời chưa các bạn. Đấy. Cho nên em không bỏ cái giống Silic đâu. Người vâng. ta cứ bảo dòng làm gì Silic cơ mà em không từ lần em biết cái silic này nó tốt mà vâng. cho nên em không bao giờ em bỏ vụ nào kể cả, cả khoai xuân em cũng cũng cũng dòng mà vâng. khoai xuân em còn dòng nhiều hơn để cho cái khoai của nó rắn chắc cái cái cái vỏ này này vâng rất đẹp đấy ủ củ đấy. to thế nhỉ Đúng thích không rồi ôi trời ơi củ to thật đấy thích thế bà đánh giá ở đây tỷ lệ sai thế nào sai tỷ lệ sai, sai. À? vâng bao nhiêu cân một khóm này vâng khoảng khoảng cái khoảng cái này phải hai cân hai cân hết sao được chỗ này mà, mà cân phải thì phải tầm hai cân hai cân rưỡi đi vâng hai cân rưỡi dài lắm các bạn ạ hai cân rưỡi đấy hai cân rưỡi ba cân ấy nhiều lắm thấy nhiều lắm vâng đây có củ to nó phải được tầm hai cân rồi vâng. tầm nửa cân một củ rồi nửa cân một củ mà cái có những khóm ba củ to như vậy thì thì nó phải được đến hàng 3 cân đấy nhỉ vâng. đấy khóm nào cũng sai các bạn nhé đấy đây này đây này ui rồi ôi đây. Trời ơi Ôi dồi cái củ kia thì phải 6 7 lạng. <laughs> Cái củ này nó phải 6 7 lạng nhỉ? Đấy. Trời ơi. Dạ chưa? <laughs> Tuyệt vời. Ôi dồi khoai to thế nhỉ. Bà đánh giá tỷ lệ ghẻ đây thế nào? Khoai cái rồng rồng cái giống này thì nó lại ít ghẻ. À nó ít ghẻ. À. Vâng. Nó vâng. không có ghẻ như cái cái gọi lân khác cả. Vâng. Cho cái lân này vào nó lúc nào khoai nó cũng chắc mà mượt mà nó nó nó cảm tưởng nó nó đều khoai nó không như là cho cái lân khác. Vâng đúng rồi đều đấy. củ á đều củ củ to củ gọc đấy ui rồi ôi em có... chết chết chết từ năm em biết đến slick là em không bao giờ em bỏ cái slick đâu vâng người ta cứ bảo thế cơ mà em vẫn vẫn cứ tin slick cơ vâng. dùng quen rồi à người người dân thì bảo là phân đắt phải không ạ không đắt cái đấy cũng bình thường không đắt lắm cơ mà vâng. ờ, dòng nó đẹp thì mình cứ dòng thôi vâng. bà dòng cái phân này thì bà thấy là cái tỷ lệ chết héo thì thế nào theo em dòng thì hình hầu như là không bị chết heo mấy à. đôi cây thôi vâng không không không, không đôi cây không đáng kể đúng không không đáng kể gì vâng và tại thời điểm này là bà có thể cho biết ngày trồng là ngày bao nhiêu ạ khoảng khoảng khoảng thôi đến tầm này là 3 tháng rồi vâng thì rồng từ tháng 8 nhỉ bây giờ mới tháng 12 tháng 8 tháng 9 à sang tận đầu tháng 9 đi đầu tháng 9 vâng sang đầu, đầu tháng, tháng 9, 9. Tháng đầu tháng 9, 9 tháng, tháng 9 tháng 10 11 hôm nay là Ngày âm lịch hôm nay là ngày 21 20 chắc phải ừ, dòng tầm 21 tháng 12 2, 25 năm năm 2022 là 21 âm lịch tháng 12 năm 2021. Đấy. Và đến ngày hôm nay là được 3 tháng rồi. 3 tháng. Đấy chủ ruộng thì không nhớ nhưng mà khoai đây thì không thể chê được các bạn ạ. Tuyệt vời. Đấy. Tuyệt vời chưa? Các bạn thấy không củ đều. À, ờ, bà đánh giá về cái tỷ lệ khoai bi ở khi mà dùng phân xinic thì tỷ lệ khoai bi như nào ạ? khoai bi nó nó giảm nó cũng ít hơn ừ. mà đây này ừ, như như đây. thế này thì mới bỏ có như khóm này không có khoai bi cũng khóm cũng lấy hết được cả mà vâng lấy hết được những cái củ như thế này thì cũng có thể làm giống được đây này làm giống được mà những cái củ nhỏ nhỏ như này giống. cũng có thể làm giống đây này vâng. đấy đây chúng em vâng. cây của con em để em làm giống ấy vâng thế này thì chả bỏ đi đâu cái gì đúng không ạ à, không bỏ cái gì. vâng nhưng mà nếu so sánh với dùng phân thường thì bà thấy thế nào so dùng phân thường thì riêng sơn lích thì ừ, Khoai của nó vẫn là màu đẹp nhất Vâng Nói chung là khoai nó vẫn vàng mà đẹp nhất Vâng Cho nên em không năm nào em cũng dòng kể cả khoai xuân các thứ là em toàn toàn bộ là em dòng cái này Vâng Dòng đấy toàn bộ là Silic này Đấy Dùng cái Silic Tân Phát này cực kỳ hiệu quả Nhưng mà vâng. nhiều khi bà con cứ bảo đặt cho nên là bà con có một thời gian này không dùng Thế. sau bây giờ lại quay lại trở lại dùng hết Ô, bây giờ Đấy. trở về đây nhiều lắm vâng. bây giờ biết rồi vâng. biết là cái cái cái cái lân này tốt cho nên người ta trồng nhiều đấy vâng có nhà còn trồng cho 3 cân ý vâng ba ba ba túi luôn ấy ba túi xinic luôn ba túi xinic luôn vâng vâng cơ mà em thì, thì dòng mỗi xài em cho hai túi Vâng, cho hai túi là cũng được vâng. ba túi thì đấy. mình phải giảm cái NVK đi. Đấy, phải giảm đi thêm. NVK vâng, đi. vâng. vâng. Đấy. Các bạn này cứ bới đến đâu là củ sen đấy các bạn nhé Đấy Em thì <laughs> Tiếp từ năm mà em dòng cái cái cái, cái lân này em cảm tưởng em không thể bỏ được ấy. Vâng. Người ta cứ bảo là ờ, dòng không tốt, không biết là người ta dòng khoai làm không tốt nhưng mà em dòng thấy khoai vẫn cứ đẹp mà. Vâng. Vẫn đẹp mà khoai Đấy. to có phải là bé đâu. Ờ, bà... sai chứ. Dạ, đẹp mà khoai. Đẹp lại còn sai chứ. Sai đã đẹp lại sai đúng không? Đấy. Vâng. Đẹp không? Đấy, đẹp không? Củ lông lốc. Vời luôn ấy. Vâng. Có những khóm nó phải lên tới 3 cân đấy nhỉ à. Nhiều lắm chết rồi Thích thế dạ, à. Dạ. Bà có thể uh, Lấy một khóm nhổ một cái khóm lên để xem Cái uh, tí nữa để xem cái bộ rễ thế nào nhé Được cái chỗ này Vâng Cái cây này Đấy, đấy Khoai rất là à chưa? to rất là đều nhá To đều Đó. Chị ơi Kể cả bón lúa cũng đẹp cơ Vâng Bón lúa ấy mà thóc của nó rất chi là mẩy mà đẹp vâng. mà nó cây nó cứ vàng nó không có như là xanh xanh xanh như loại khác cả đúng rồi đẹp lắm và bà thấy là bón lúa thì nó có giảm sâu bệnh không ạ? Ô giảm mà, cây vâng. nó cứng cây mà. Vâng. Nó cứng cây hơn. Đấy. Nó rất là đẹp. Đấy, ôi bới ra như một ổ trứng gà nhỉ. Nhung nhúc nhung nhúc nhung nhúc là thích thế. Đây giờ bà lấy cho đây, thế, thế cái khóm này để riêng đây, khóm này để riêng xem được bao nhiêu nhá. Đấy đấy là cái ừ. rễ của nó Ba nhận xét về cái rễ và cái thân nó thế nào cái thân của cái củ của nó thì thối cơ mà cái thân của nó cứng cây mà là cái rễ rễ nhiều rễ đây này cái thân của nó đây Ba đấy. bóp cái thân này xem nó thế nào tại vì trời thân mưa của nó chắc chắc nịch chắc này chắc như đá các bạn này đấy, chắc, chắc lắm. như đá này chắc như đá luôn đấy mà cây, cây đến như thế này cơ mà vâng rễ của nó thế nào rễ của nó rất chi là nhiều nhiều rễ nó mới lắm củ chị ạ vâng đúng nó, rồi nó ra nhiều rễ vâng. Dòng cái phân Felix nó ra nhiều rễ Đấy Nó sai củ Rễ nó tu tủa này các bạn Đấy, Đấy. Tại thời điểm này mà rễ vẫn tươi Mà cây khoai vẫn tươi, vẫn xanh như thế này Đấy, nó cứ màu vàng vàng thế này thôi à. Nhưng vâng. mà nó Nếu như dùng phân thường thì tại thời điểm này như nào Thì cây khoai thế nào Dòng phân thường ấy Thì là khoai nó hay chết héo hơn nhiều Vâng Đấy Cơ mà riêng dòng Felix thì cây của nó rất chi là cứng mà cái tán bà, lá của nó dày bà dơ cầm cầm hẳn đấy, đúng không cầm cầm cây lên đi cầm cây lên đi ạ cầm đấy thế đúng không bà nhận xét đi ạ tán lá nó dày như nào cái lá nó dày mà nó nó làm cho cái lá nó cứng cây mà nó nó dày thì nó không không bị bị ảnh hưởng đến cái cái cái cái cái, cái lá của mình nó nó, héo. nó nó không bị ừ, hạn chế được cái xương mai đấy vâng nó cũng hạn chế xương vâng. mai luôn đấy còn nếu như cái lá bón nhiều đạm nhiều nvk lá nó mỏng thì rồi. cái nó sẽ kháng cái sương mai nó sẽ kém đúng không ạ? Vâng. Đấy. Đúng thế. Cho nên là bà con cũng phải lưu ý là khi mà trồng khoai tây thì chúng ta nên bổ sung thêm cái phân trung lượng à, trung vi lượng sinic này để nó giúp cho cứng cây, dày vâng. lá, chắc cây, chắc cây cây cứng. Chắc cây cây cứng này. Dễ khỏe. Dễ khỏe mà. Dễ khỏe thì củ nhiều. Nhiều rễ nó ra nhiều củ. Vâng, mà bà sẽ tốt cho củ. Đấy, bà bới tiếp khóm này đi ạ đấy sai không các bạn này Đúng chưa vâng và bà có thấy rằng là dùng cái phân silic thì củ nó tập trung ngay ở trên phần gốc không vâng. nhưng mà nếu dùng phân thường thì củ thế nào thì ừ, dùng phân thường ấy thì nó cũng có thể nó cũng lan bò ra tận ngoài này cũng có vâng ria ria, ria má lúa cũng có vâng nhưng mà dòng silic này ừ, nó ừ, tè gọn chung quanh cây à, cây cây khoai đấy nó nó ngay ở gốc đây để các bạn này đấy bây giờ đây chúng ta thử xem nhé bới gật lên một cái đấy đấy củ tập trung ngay phần này đây đấy đấy ủi rồi bốn năm củ như là trứng gà trứng vịt mà <laughs> củ nó đồng đều nó rất là đẹp đấy nhìn nó thích lắm các bạn ạ này củ này khéo phải <laughs> bảy tám lạng các bạn ạ to đùng luôn <laughs> vâng ờ, thưa bà Bùi Thị Phượng bà có hài lòng về cái ờ, phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang ứng dụng cho khoai tây không ạ? Vâng, em rất hài lòng về cái ờ, phân bón phân này Nó làm cho cây khoai rất chi là to đều này Vàng bóng này Mà cây cứng này Lá nở to này Dày lá này à, Bà vâng bà có thể cho biết là cái giá khoai hiện tại đang ở đây đang bán giá bao nhiêu ạ? Hiện tại bây giờ là giá bán là 90 90 Khoai um, quế võ nổi tiếng bởi thương hiệu ngon và vùng đất nơi đây rất tuyệt vời ờ, đã mang lại cái giá trị dinh dưỡng cho khoai không ở đâu ngon bằng khẳng định với các bạn để cho các bạn biết rằng khoai dùng đã ở vùng đất à, quế võ đã ngon rồi nhưng mà dùng sinic lại càng ngon càng tuyệt vời hơn đây đây các bạn có thể là đấy những đưa đưa, đưa xin đấy những cái củ gọc như thế này các bạn này vĩ đại chưa chào Quảng bác cáo. vâng và nếu những bạn nào muốn đến thăm khoai hoặc mua khoai thì à, mời các bạn hãy đến với địa chỉ trên và liên hệ với số điện thoại của bà Bùi Thị Vượng số điện thoại là bao nhiêu ạ? Dạ không nhớ. <laughs> số không nhớ à? Vâng chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của bà Bùi Thị Vượng ở đây để cho các bạn có thể liên hệ đặt mua khoai cũng như là các bạn à, có thể hỏi tư vấn về kỹ thuật à, trồng khoai à, dùng phân bón Silic Tân Bắc Giang hiệu quả như thế nào và đến đây thì chúng tôi đây ôi trời ơi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 sắp sửa của chúng tôi ra đời hay hơn nữa thiết thực hơn nữa để góp phần cùng bà con làm giàu cùng bà con xóa đói giảm nghèo cũng như là giúp bà con có nhiều kinh nghiệm trong à, trồng trọt thâm canh à, để à, tăng năng suất và giảm sâu bệnh giảm độc hại à, cho người nông dân và chúng tôi rất vui khi được các bạn chia sẻ những video này tới người thân một lần nữa thì xin được cảm ơn các bạn ừ. xin chào và hẹn gặp lại